chào tất cả anh em tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 hoàn toàn là không ta sẽ giúp cho anh em đi chơi tài xỉu đi đánh tài xỉu bịp luôn đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác từ 80 đến 90 phần trăm cho anh em nhé bằng nón quét tài xỉu báo dung anh em nhé những anh em nào mà đã sử dụng cái bộ đồ chơi này hoặc là anh em đã sử dụng các bộ đồ chơi tài xỉu bịp của bên tôi thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả của nó mang lại cho anh em rồi phải không ạ nhưng anh em nào mà chưa biết hoặc là anh em nào mà chưa sử dụng cái bộ đồ chơi này thì anh em hãy xem hết clip này thì anh em cứ cảm nhận và anh em sẽ hiểu rõ hơn về nó nhá thì tôi cũng xin phép tất cả anh em tôi sẽ giới thiệu sơ qua và cũng như là chỉ cho anh em cái cách chơi cách sử dụng của cái bộ đồ chơi đón quét hột tài xỉu cảm ứng này làm sao để cho nó đạt được cái độ hiệu quả và cái độ chuẩn xác cao nhất cho anh em à, thì đây vâng thì cái nón quét tôi đã anh em cũng thấy rồi đấy đây chính là cái nón quét mà tôi à, đã làm cải trang cái ờ, máy báo dung và cũng như là máy quét ở trong cái nón này rồi anh em nhé chỉ cần anh em đi chơi anh em sử dụng cái mũ này anh em đội trên đầu và nó sẽ ờ, quét được cái hột tài xỉu cảm ứng mà anh em đã mang được vào trong các sân chơi các sòng sới đó và cái ờ, cách chơi của nó thì cũng rất đơn giản thôi anh em chỉ cần là anh em đến các sân chơi tài xỉu anh em chỉ cần là chạm được tay vào mặt hột tài xỉu là anh em đã giành cái chiến thắng đến 90 phần trăm rồi anh em nhé à ờ, vâng thì tất nhiên rồi không phải là đơn giản là chạm tay vào hột tài xỉu là mình xong đúng không anh em thì ờ, cái bộ đồ chơi nón quét tài xỉu báo dung này nó có đi kèm theo cả cái chấm cảm ứng tài xỉu không tang anh em nhé thì hôm nay tôi cũng không chuẩn bị được cho anh em là cái chấm cảm ứng rồi tại vì là tôi đã vào cái ờ, hột tài xỉu này để ờ, giao cho khách thì tôi cũng mượn lại của khách tôi giới thiệu cho anh em thôi nhá để clip sau tôi sẽ chia sẻ cho anh em vâng thì cái chấm cảm ứng tài xỉu không tang nó chỉ nhỏ bằng cái đầu kim thôi anh em nhá trước khi chạm vào cái hột tài xỉu thì anh em phải để chấm lên đầu ngón tay anh em nhá đó anh em ờ, chạm vào mấy hột thì uh, bao nhiêu hột thì anh em để mấy chấm lên đầu ngón tay mà trước khi anh em để chấm lên á, thì anh em phải bôi một lớp mỡ mắt hoặc là một lớp mà keo đánh răng để cho nó dính lại cái chấm lên tay anh em và để cho anh em dễ sử dụng hơn nhá thì khi làm anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này của bên tôi thì tôi cũng sẽ chỉ cho anh em cái cách chơi hiệu quả cho anh em nhá và thì tôi đảm bảo cho anh em cái bộ đồ chơi này hoàn toàn không tang tôi ba cho anh em là ăn thua chạy hột nhá thì hôm nay cũng do thời lượng video của tôi cũng không được giờ không được dài nên là anh em thông cảm có gì anh em mua mua sản phẩm của bên tôi thì anh em cứ thượng tán tích thoải mái anh em nhé vâng thì bây giờ tránh làm mất nhiều thời gian của anh em tôi sẽ thử cho anh em vài ba chén để cho anh em cảm nhận được cái độ hiệu quả của nó mang lại anh em nhé thì đây cũng là cái cách chơi tài xỉu cách đánh tài xỉu bịp luôn thắng dành cho tất cả anh em đây tôi xin phép là tôi sẽ đội cái nón à, quét hột tài xỉu cảm ứng này để tôi à, cảm nhận được cái độ bao dung của nó anh em nhé thì đây tôi cũng sẽ lắc cho anh em vài chén đó thì à, quên nữa thì um, cái bộ đồ chơi tài xỉu bao giờ cảm ứng này tôi đã làm vào mặt lục anh em nhé thì khi nào mà mặt lục nó ngựa lên như vậy là máy sẽ báo dung và tôi cũng sẽ báo cho anh em vâng thì chén này máy báo dung anh em này máy báo dung là sẽ có mặt lục ngựa này đúng không anh em 146 có lục tiếp tục ạ à thì chén này máy báo dung anh em nhé máy báo dung là sẽ có lục đúng không anh em khi về mặt lục anh em vừa đánh mặt lục vừa đánh về tài luôn nhá đây tôi mở luôn này anh em đúng không anh em 256 có lục tài luôn này tiếp tục chén này máy không báo không báo là không có lục anh em một là bỏ chén này hai là đánh ít tiền về mặt nào mà anh em kết tôi đảm bảo vẫn tài vâng thì tôi sai chén này anh em nhé được thì cái chén này máy báo dung tôi sẽ đặt hết tiền vào mặt tài cho anh em đúng không anh em 464 máy rất chuẩn xác luôn nha anh em chén này tiếp tục có lục này anh em lục báo dung anh em nhé ok cho anh em thì đây tôi sẽ mở luôn cho anh em ạ lục này lục xỉu luôn vâng, thì vẫn là lục tài anh em nhé ờ, có lục là anh em cứ đánh mặt lục và anh em đánh tài thôi đúng không anh em vâng thì chén này máy báo dung anh em nhé không báo dung là không có lục vâng thì vẫn tải nhưng mà không có lục anh em nhé vâng thì bây giờ tôi cũng chỉ nắp cho anh em vài chén để cho anh em xem được cái bộ đồ chơi này nó đạt được cái hiệu quả bao nhiêu phần trăm và nó có phù hợp với các sân chơi tài xỉu và phù hợp với các anh em đi chơi tài xỉu bịp hay không đó thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi nón kết báo dung sóng mặt này thì anh em cứ liên hệ cho tôi và số điện thoại tôi đã để trên màn hình rồi anh em nhé hoặc là anh em có thể là kết bạn Zalo cho tôi tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 cái video của tôi đến đây là kết thúc rồi tôi hẹn gặp anh em lại ở các clip sau chào tất cả anh em